Uầy. Đây, hai. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình về sớm hơn chút là được 8 giờ, ấy gần 9 giờ. Mình giờ mình phải đi vô mua xà lách để về ăn bánh tráng cuốn thịt luộc. Hôm nay ngày chiến thằng tà mình có cúng được của thịt luộc. Bây giờ ăn không ngán quá mình đi mua bánh tráng, à, mua rau sống về cuốn bánh tráng ăn. Đây, bánh và là thai vẫn còn nè Bông nè. bánh này bạn, đã nhà mình mình thích ăn cái xà lách dúng này nè đây nó bán à, ba uh, đồng phao hai đồng 99 phao là gần 3 đồng mua một bó về một bó là đủ rồi đó nhà mình chắc ăn hai chồng mình ăn cỡ một bó là đủ rồi đây là tôm đông lạnh nha các bạn lại lớn rồi nhỏ cái này nó đang giảm giá đây bịch này nó đang giảm giá cua gì Đó. cua bánh tráng mà cái loại này dễ lắm mà mình thích ăn cái loại này nó hơi dai dai mà hôm nay gặp nó đang giảm giá nữa xin chào cả nhà mình nha nay hai vợ chồng mình gặp lại các bạn rồi à, nay mình thì uh, cúng dí ông thần tài có được uh, thịt luộc rồi mình mua thêm nãy tôm mình đi siêu thị á tôm này mình thích là mua cái luộc ừ, nhanh lắm tại nó cũng chính là khỏi lột vỏ có sẵn để ăn luôn thì mình ăn giả chiến làm càng nhanh càng tốt tại mình về tối rồi với rau bún và nước mắm bạn thấy rồi đó giờ hai chồng mình sẽ cuốn bánh tráng thịt luộc chấm nước mắm à, mời cả nhà mình cùng ăn với hai chồng mình nha dạ. mời cả nhà cùng ăn nha hai chồng mình nha chén cho hôm nay bên mình á, thì ờ, mình cũng ờ, bên mình là mùng 10 âm lịch rồi cũng mình cũng cũng ờ, dí ông thần tài để cầu năm mới được cầu tiền tài <laughs> chắc mọi người cũng biết chắc bên Việt Nam mình chắc cũng cúng ha mình thì xong xong rồi hôm nay là ngày cúng dí ông thần tài á, thì mình cũng cúng thôi mà mình cũng cúng đơn sơ mình cũng cúng không đúng giờ cứ rảnh thì mình mới cúng được cúng xong rồi mình đi ha, đi làm rồi mình có ờ, thịt luộc thì bây giờ mình về mình cũng mình chán ăn vậy đó cho ờ, cho hết cái phần thịt luộc mình thì không có ờ, thịt heo quay với lại um, <coughs> cá lóc nướng nên mình luộc cục thịt cúng với lại con tôm với cái trứng rồi xong với có hẹ đây nè à, có hẹ đây nè có hẹ đây nữa thôi ấy uh, về mình kiếm thêm tôm bỏ vô rồi ăn thành bánh tráng thịt luộc rau thì mình chỉ có qua chợ Mỹ mua được rau gì mình ăn rau đó thôi à, mình ăn giả chiến mà đâu có đầy đủ rau như bên Việt Nam mình mà muốn ăn là phải uh, tỏ chiều thứ sáu tối thứ sáu đi chợ hoặc thứ bảy chủ nhật đi chợ tàu thì mới có chợ mà bán đồ Việt Nam đó bạn thì mới có được rau sống thơm à, mình thì ít đi lắm đi xa quá nên cứ ở bên ờ, chợ Mỹ có cái gì mình làm hết đó ăn giải trí thôi ở bên mình á, thì à, nhiều khi à, vợ chồng mình á, à, nhiều khi nấu ăn này kia xong rồi không hôm nào mà lại không thèm rau quá thì là nghĩ đến món gỏi món món bún cuốn nè thì ăn thì nó nó nhất là vừa, vừa có rau mà mà thứ nhì nữa là nó cũng đủ chất đó, các các bạn mà cũng dễ làm nữa nó cũng lẹ nữa chỉ có luộc thịt thôi là là có xong rồi kiếm uh, ờ, mua rau này kia nó cũng dễ nữa chợ mỹ thì, thì nó có hết mấy cái này mình không phải uh, đi chợ tàu châu á nữa. nhưng mà nếu mà có rau thơm chợ châu á thì nó vẫn vẫn, vẫn hay hơn mà không có thì mình ăn đâu sống rồi ngò này kia cũng cũng đủ chất đó các bạn cũng ngon nữa bạn mời các bạn nha nè cỡ cuốn của mình mới cuốn xong nè <laughs> đẹp không ông xã mình thì cuốn lúc nào cuốn cũng thon thon còn mình thì không hiểu sao mình cuốn nào cũng mập ú u vậy nè tại mình thích độn rau nhiều nên đâm ra cỡ nào nó cũng phải mập ừ. <laughs> mời các bạn. Mời các bạn nha. không biết uh, các bạn ăn gỏi cuốn thì thích ăn uh, gỏi cuốn chấm uh, gì chứ M mình uh, mình biết là người ta có ờ, người chấm tương chấm ờ, người chấm mắm cá gì đó đúng rồi chấm nêm á còn mình thì mình mình thích nhất là chỉ thích cái mắm pha vậy thôi nè ờ, pha chua ngọt vậy thôi là nó nó nó dễ ăn mà nó nó dễ làm nữa nó mình mình thấy mình mình thì thích vậy đó mình thấy nó cũng dễ mình không biết bây giờ đó các bạn ăn nước mắm pha thì nhiều cách mình thấy là mắm ờ, pha nước đường nước mắm rồi bằm tỏi ớt vô rồi ờ, cuốn thịt với đồ chua còn mình thì ờ, chắc ăn theo kiểu cổ hồi xưa mình hồi nhỏ mình hay được ăn gia đình mình đó là đâm tỏi ớt rồi bỏ đường chút xíu bột ngọt chanh nước rồi nước mắm vậy đó bởi vì tới bây giờ mình chỉ có pha nước mắm chanh tỏi ớt chanh nước biết gọi là sao nhưng mà mình thấy ăn chua chua ngọt ngọt như vậy á thì nó đỡ ngán và ăn với này rất là ngon người thấy người mình mình thấy người Việt Nam mình nó hay á bạn bạn ha cái món mình, mình thấy nó là đơn giản Giờ, dạ, bánh tráng thôi rồi cuốn uh, rau bất kỳ thứ rau gì rồi bún rồi uh, thịt này kia rồi nước chấm mình phải pha theo cái cách của mình muốn là xong món rất là ngon mà vừa đơn giản vừa dễ làm mình thấy rất là hay ở Việt Nam mình hay mà mấy bạn biết không tụi Mỹ á nó mỗi lần mà người Mỹ mà người ta ghé nhà hàng ở Việt của mình á đó người ta ăn á, thì thì thường thường nhà hàng việt mình hay để cái um, mấy hai hai ba cái cuốn nè trên uh, trên bàn á có những nhà hàng việt để đó muốn muốn ăn thì ăn thì ăn thì họ tính tiền đó coi như là món à, khai vị á còn không thì có những chỗ thì mình phải kêu nếu mà muốn mà thường thường hầu như mình thấy tụi mỹ giờ nó đi đều đều biết là nhà hàng việt có những cái món khai vị như vậy mặc dù nó cũng biết nó, nó về nó cũng tự làm á mà các bạn biết không à, nhiều khi tụi nó cuốn mà nó nó bị rách á ừ. nhiều khi mấy bà mấy người khách của mình nó hỏi vì sao mày biết mày mày cuốn sao mà không bị rách cái bánh tráng <laughs> mình cũng không biết cái cách ờ, nào mình thì chỉ có chia sẻ cái kinh nghiệm mình thôi mà không biết ờ, mỗi người có một cái cách ờ, cuốn khác nhau mà mình thì mình mình cuốn là mình chỉ dặn người ta là cuốn là cuốn nước lạnh thay vì nước nóng nóng thì nó dễ rách đó là cái kinh nghiệm mình với lại đây mình cuốn bự quá thì dễ rách cuốn vừa vừa đủ ít ít thì nó, nó khó rách mình cái kinh nghiệm của của của mình á không biết mỗi bạn có mỗi cái cách ờ, khác nhau ha biết có bạn nào ăn ăn gỏi cuốn rồi nè mà cuốn bằng dĩa như hai chồng mình đâu ha à. hồi xưa mình ăn là không bao giờ mình cuốn bằng dĩa trước khi mình lấy chồng mình cầm nguyên cái bánh tráng này nè cuốn rất là ngon lành bà hồi đó mình cười ông xã mình ăn trời sao giống nít quá vậy mình nghĩ sao anh ăn cuốn mà anh để nguyên cái dĩa anh cuốn lên nhìn y cái nít mới cuốn không à. mình cười ổng giờ mình ăn y chang ổng tại mình thấy cuốn dĩa tiện dễ xạo luôn bà cứ đem bỏ vô bỏ vô bỏ vô rồi lăn lại xong còn có giờ mình cầm lại dở cầm cái tém tém nó rớt nó rớt xuống nên bởi vậy giờ mình cứ ăn theo ổng phải người ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười mình đó mình chê ổng giờ mình cuốn giống ông xã mình luôn cứ bỏ vô dĩa tiện mà mình cũng thấy tiện thiệt có điều hơi hơi hơi chật bàn thôi hơi rườm rà rồi lát dĩa chén cực cho mình luôn không mà mình à, mình mình ngày xưa mình mình à, mình cuốn à, bằng dĩa là cũng có một phần là mình cũng vụng á không có khéo mình thấy người ta cuốn mà mà bằng á, à, mà không có xài trình vẽ đó gối gói mình mình mình thấy mình mỗi lần mình à, về Việt Nam đi chơi mấy mấy đứa mấy bạn á cũng à, cuốn chỉ có cầm cái nó bánh chán mà cuốn cuốn bằng tay thôi là xong mình mình <laughs> không có khéo vậy <laughs> mình là cần phải có cái dĩa bởi vậy mà mình thấy thì cái cách nào cũng được mà mình thấy có dĩa thì nó đừng cái mình nó ít bị lắm biết mọi các bạn sao đây được cái là um, ngò ấy bạn cũng là tươi lắm mà ngon lắm mình phải công nhận mỹ này nó ăn được cái cái cái cái cái loại rau gì đó thì nó đều là đều là ngon nếu mà mình mua nó mà bán ở chợ mỹ á, thì đều là ngon hơn là mình mua ở chợ chợ, chợ châu Nam chợ châu Á nữa ừ. nó để lâu nó bị hư còn chợ Mỹ nè mình biết mình tiện mình thấy mua nào cũng tươi mình mua Ừ, chắc hư hư héo héo và nó quăng hết rồi còn chợ Việt Nam mình nó bán rau á, quý lắm nó héo héo mình không muốn mua cũng mua luôn ăn được cộng nào ăn không được thì bỏ lựa cộng nào còn ăn được ăn tại vì không có bạn mua một bó rau có khi hả nó hư một nửa bó còn có nửa bó bạn cũng phải ăn tại rau quế với rau ngò gai á kiếm mà mình chỉ ăn tuần được có một lần mà mua nhiều thì ăn không kịp nó hư thúi bởi vậy cực lắm giờ mình ăn riết giống giống chợ Mỹ luôn nãy giờ có hẹ mà anh không thấy <laughs> cũng phủ dạ, ờ nãy anh không để có hẹ ngon Này có hẹ vô thì ngon lúc trước mình xem đi chợ tàu lắm tuần điên lần để mua được đồ Việt Nam ăn nhớ giờ riết rồi thôi cực quá đây đi lần về tối 10 11 giờ bạn đi về 10 9 10 giờ sắp xếp đồ ăn tại mỗi lần mình mua mua nhiều lắm để ăn cả tuần hai tuần mà mệt quá giờ chợ Mỹ kế nhà ra kiếm ăn được gì ăn rắc mà giờ mình rắc sao nó nói trước hôm qua nói với các bạn là cứu bằng dễ thì nó khó rắc mình mình bị tắt rồi <laughs> lâu cũng cũng lâu rồi không ăn món gọi món uh, cuốn này nên uh, lục ngà à, lục ngà cuốn ta uh, chấm ờ, mắm, mắm lên đúng không mắm cá mắm cá đó. mắm cá uh, mắm uh, gọi mắm cá giờ giờ mình thấy là mắm cá cơm ông xã mình mình tập chăn nhiều lắm rồi cái gì cũng có hết ở bên đây cũng có mắm uh, bán uh, mắm cá cơm nữa bạn mắm nêm có luôn nhưng mà nó không được uh, các cơm thì ăn cũng được nhưng mà nó pha sẵn mình thấy nó dở quá dở so với Việt Nam thôi nhưng mà nếu mà nói như bên Mỹ có vậy là quá quý ngon lắm rồi tại vì nó pha sẵn nó hơi ngọt ngọt nó không hợp khẩu vị mình thì thích mặn mặn chút cái này nó pha sẵn ngọt quá nó mất luôn cái mùi vị mắm cá nó uổng lắm nhưng mà con cá thì rất là tươi còn mắm nêm cũng vậy mắm nêm cũng pha sẵn mà mình mua về mình ăn nó không bằng mắm nêm ba con cua bên Việt Nam mình đó mình ăn bởi vậy mình cứ cứ mua gì mình pha pha dữ lắm mà nó khó ra cái vị quá nhưng mà ăn thì đỡ nhớ thôi chứ nếu mà so Việt Nam mình đậm đà mình pha theo ý mỗi người cũng ngon hơn mà ông xã mình ông chê mắm nêm ông ăn được ông nói sao nó không ngon mắm cá cơm mình cũng cho ông ăn thử luôn mắm nêm ăn thử luôn bên đây có mà cái gì cũng cho thử ăn hết mình nhà mình thì có vừa có chung có nam bởi vì món nào mình cũng biết hết trơn á em lỡ nhúng hai cái cho anh cái ừ. đó nên bởi vậy ông xã mình ăn cái món nào cũng cũng ăn được mà cũng có món chê món khen <laughs> nấu cho ăn cũng bày đặt ngày xưa mình cũng dễ ăn lắm mà từ ngày bà xã có bà xã bà xã bây giờ mình là nấu nấu ăn cho nấu ngon tốt hiểu nấu ngon mình mình càng càng nấu ngon thì mình lại càng à, khó ăn <laughs> kén chọn không biết có bạn nào à, giống như mình không sung sướng giống mình không <laughs> ừ, nhà mình chứ hai vợ chồng mình cũng thích ăn rau chỉ có ăn buổi tối như vậy nè mới thư thản chứ chứ chứ ban ngày á mình đi làm ăn uống qua la lắm ăn phải nhớ là nhanh nhanh nhanh nhanh á đâu có thời gian mà ngồi đúng đỉnh mà gối từng cuốn gấp từng miếng thịt từng con tôm đâu bạn chạy như chạy giặt chứ là chỗ ăn thì nó không có như ở nhà mình bàn ăn như thế này kia đầy đủ không có đâu có khi ăn đứng không á bạn nào mà đi làm neo chắc cũng hiểu cảm giác ăn đứng là như thế nào bởi vậy có ăn cầm ờ, nhanh nhanh gọn gọn là xong còn muốn gọi cuốn gì nhiều lúc thèm á chỉ có ở ờ, tối về ăn có khi là sáng luộc thịt này sáng mình luộc rồi đó để mình cúng ờ, thực tài á thì về á, mà cũng đói lắm khuya quá à. chứ về nấu thì cũng cực lắm bạn ơi luộc cục thịt cũng hơn nửa tiếng rồi à. để là mình bốn kia hai chồng mình đang ăn lọc luôn thần tài <laughs> <laughs> hy vọng, <laughs> vọng là năm nay uh, <laughs> ủng hộ cho tài gõ cửa à, ờ, tiền vô như nước chúc các bạn cũng được uh, ờ, tiền vô như nước trong năm nay nha dịch dịch dịch qua hy vọng mọi người đều có tài lộc lớn nha ừ, đúng rồi cái này là ông sản hưởng hưởng lộc luôn thằng tài á có miếng thịt thì mình nghĩ tới vậy là dễ ăn nhất chứ mà thịt luộc à, chấm nước mắm ăn cơm á thì cũng ngon nhưng mà nó ngán quá ăn gì ngon dễ nhất anh xã mình á tính ra thì ổng hơi kỹ ổng ăn ổng cái thích ăn đồ Việt Nam ổng không có thích ăn đồ Mỹ mà ổng cũng kêu hay nấu đồ Việt Nam ăn nhiều tại ổng nó ăn đồ Mỹ á, thì nếu mà bạn mua đồ Mỹ ăn nhiều á, thì nó có bơ dầu hay chiên thì bạn thấy hamburger đồ pizza đồ là mấy đồ nướng là bơ chi nhiều lắm không mà không mình nghĩ, mình nghĩ chứ cái chính là do mình à, mình lớn lên á rồi ờ, mình ăn nó quen cái ờ, cái cái vị của mình cái ờ, đồ Việt Nam mình rồi thì đồ Mỹ giống như lâu lâu mình ăn thì mình thấy nó lạ lạ ngon ngon nhưng mà nếu mà mình ăn ngày nào cũng ăn thì mình đã không có quen đó chứ không phải gì hết chứ mình chứ mà mình nói chứ mình thấy đồ đồ Việt Nam vậy nè là mình mà một ngày mà hai ngày hai ngày đi mà mình không ăn như mình thấy thiếu lắm không biết mấy bạn có bạn nào giống mình không mình ờ, mình thì thấy có nhiều người cả cả một tuần hay cả tháng không ăn đồ Việt Nam không ăn gạo ăn cơm luôn mà bình thường đó, mấy người đó hay thì sự mình thì <laughs> mình không có hai ngày thôi là mình thấy mình chịu nổi không biết mấy bạn là giống mình không? ăn đồ Việt Nam mình á luộc cũng được bạn uh, trứng luộc trứng chiên thịt kho rau luộc rau xào nấu canh trong khô hay gì cũng đơn giản ông xã mình nó ăn ngon nó tốt à, ờ, tổng là tốt ăn gì tốt nấu ăn liền nó tốt còn đồ của Mỹ thì bơ chi các bạn biết rồi không rồi nếu mà mấy đồ hộp nó nhiều á thì nó có chất bảo quản thôi cứ ăn đồ gì không à bây giờ hai đứa con mình đó ăn đồ gì không à không ăn đồ mỹ mỹ chỉ ăn được đúng được cái uh, ờ, mcdonald pizza cái con trai mình thì nó ăn được chút xíu của mỹ mấy món rau rau củ ăn với bơ các bạn à, sốt mayonnaise đồ á ăn được chút à đa số là vẫn ăn món việt mình nấu không à như mình nấu bún phở hủ tiếu ừ, ăn vậy á bởi ừ. khi con gái đi đi đi học á thì ờ, đa số là là, là mẹ là bà xã mình đó là, là gói à, gói đoạn ăn, ăn lên sẽ đồ ăn trưa cho cho con mình đi học không mà tại vì nó quen ăn à, thích ăn của ở Việt Nam mình đó nhiều khi có có mấy bà bà mấy người làm à, nhân viên làm căng tin <laughs> con của chỗ con mình trường học con mình á họ thấy con mình ăn vậy đó thấy là cũng ăn cơm <laughs> này kia người ta cũng thấy lạ lạ đây hay bắt chuyện hỏi đó. mà mà con mình thì nó ăn hai thứ đồ ăn việt với mỹ thì đương nhiên nó có sự giống như cái nào ngon nó biết chứ ăn miếng dại không ăn miếng dại không vải à? vải bỏ vô đi đá ừ. ăn miếng ha hỏi à. bây giờ à, ở bên mình có cái này nè bạn không biết các bạn ở bên Việt Nam chắc cũng có đầy ha ờ, ờ mình thích ăn cái loại này cái loại này của Thái nhiều lắm nhưng mà cái loại này là ngon nhất cái này là chay chay nhãn đóng hộp với chay dại đóng hộp mình nay mình ăn hộp chay nhãn thôi ở ờ, bên đây hồi mới qua thèm lắm mà kiếm đâu ra chay nhãn ừ lâu lâu nó mới có chai nhãn tươi uh, trái giải thì qua không ngon mà lâu lâu mới có mà cũng mắc nó qua đây không biết sao nó ngâm nước nhiều quá hay sao bạn ăn là cái lách à trong khi Việt Nam mình trái giải hay cầu cứu bán mà để bèo tội nghiệp ngon cực kỳ mà không được ăn còn bên đây hả trời ơi nó ngâm nước rồi nó nó tươi lắm bạn mua bạn để nhà chừng một ngày thôi nó úng ăn không ngon mà mắc 7 8 đô một phao nói cái vải là xứ xứ lạnh đúng không ta rồi. thôi vải xứ nóng xứ nóng rồi ừ, Việt Nam mình nó trồng á em nhớ hồi đó nhà em có mấy cây ừ. là xét nha các bạn ở tối á về hai vợ chồng ngồi ăn thảnh thơi ăn được cái này kia đi làm đâu có được vậy đâu chút hết luôn đi ha thành mỹ vô hết á rớt rớt rồi chừng rớt uổng <laughs> quy lắm <laughs> còn món trái bỏ vô luôn đi chứ để lát quên dạ ở bên đây mình không dám ăn nhiều đá các bạn đáng ờ, lẽ cái này bỏ nhiều đá chút nó lạnh ngon nhưng mà tại vì mùa này mùa đông á ăn lạnh như vậy và tối ngủ mà có máy sưởi á nó nóng nó làm lạnh viêm tối nóng bởi vậy dễ viêm họng mà viêm họng cái là bệnh cảm ho sốt đi à dễ lây lắm nên thôi sợ lắm cứ ăn hơi là lạnh xíu em lấy ly ra chia hay là ăn chung ly hả cái nhãn cũng còn thơm giòn giòn em chia em miếng anh nè ở chứ gọi cuốn ngon ngon hai chồng mình ăn không được nhiều bạn ơi như thứ nhất là tối thứ hai đi làm cả ngày quần quật về á nó hơi mệt ăn không có được thoải mái ví dụ mình ở nhà mình thảnh thơi á mình nấu mình ăn ngon còn này biết là ngon rất là ngon ăn xô ăn là cảm thấy ngon nhưng mà không ăn được nhiều bởi vậy cuộc sống của mình đó tuổi này là tuổi cài ha bạn ha chưa được hưởng thụ đâu nè, <laughs> phải ăn được cái đó hả? bạn nhìn tô hấp dẫn quá hai cho mình bơi bơi cho tôi ngon bạn ơi dần dần thôi ha ừ. hai vợ chồng mình quay tới đây <laughs> <laughs> cướp lời hai vợ chồng mình quay tới đây thôi video cũng đã dài rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này hẹn các bạn ở video kế tiếp yeah. Dạ. hai vợ chồng mình sẽ ra những video món ăn uh, nam ăn ở bên mỹ nhưng mà nấu giả chiến chứ cũng không được là nguyên tem nguyên kiện giống như việt nam đủ chất đủ hết <laughs> tại vì có sao nấu vậy Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều đã xem video này. Hẹn gặp lại video sau. Bạn nào thích thì nhớ subscribe, theo dõi ờ, kênh của ờ, Linh Nguyễn Family uh, bên sòi với nhà nha. Để uh, coi hai vợ chồng mình sống như thế nào ở bên Mỹ. À bạn ha. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi.